Xin chào các bạn đã đón xem video của Lên Đô Thị. Có thể thấy trong những năm gần đây, hạ tầng giao thông đã được quan tâm một cách đặc biệt. Ngoài hệ thống đường bộ thì đường hàng không cũng đã được triển khai trên khắp cả nước, khi rất nhiều tỉnh đã xin chủ trương làm sân bay. Trong số đó, sân bay Long Thành là một dự án trọng điểm cũng đã được triển khai. Tính tới thời điểm hiện tại, là hơn 2 năm sau ngày khởi công, nhưng có vẻ tiến độ chưa được như kỳ vọng. Vậy hiện tại tiến độ của dự án đã đến đâu?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 và 5 triệu tấn hàng hóa trên năm. Trong tương lai, đây sẽ là sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam. Dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV làm chủ đầu tư, khởi công tháng 1 năm 2021, có tổng mức đầu tư là khoảng 336.630 tỷ đồng, được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 xây một đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ – theo kế hoạch, tổng đầu tư giai đoạn 1 là trên 109.111 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2025. Nhưng hiện tại, với hàng loạt hạng mục bị chậm tiến độ, đặc biệt vẫn chưa chọn được nhà thầu cho nhà ga hành khách, dự án sân bay Long Thành lại lỗi hẹn, không thể đưa vào hoạt động giai đoạn 1 từ năm 2025 như kế hoạch ban đầu. dự án xây sân bay Long Thành, Đồng Nai bị chậm tiến độ không chỉ khiến sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh càng thêm quá tải do số lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không ngày một tăng, mà chi phí cơ hội cho tăng trưởng kinh tế cũng bị bỏ qua vô cùng lớn, cũng như nguồn lực của nền kinh tế bị ảnh hưởng. Đến thời điểm hiện tại, quá trình giả phá bom mìn để bàn giao đất đã hoàn thành. Các nhà thầu đang tất bật sàn lấp mặt bằng và thi công móng cọc để triển khai xây dựng các hạng mục của sân bay như đường băng, bãi đỗ xe, nhà ga. Trên công trường, hàng ngàn máy móc thiết bị hoạt động hết công suất để chạy đua với thời gian trước khi mùa mưa tới. Do đang trong mùa khô, thời tiết thuận lợi nên công tác sàn lấp nền những ngày này diễn ra rất tất bật. Tại công trường có khoảng 2.000 đầu máy thiết bị và 2.500 nhân sự hoạt động liên tục – đảm bảo công suất đào lấp tối đa đạt 500.000 mét khối đất trên ngày. Hiện tại, đã san lấp được khoảng 55% khối lượng công việc. Thế nhưng đến nay, hạng mục quan trọng nhất của sân bay là nhà ga hành khách thì vẫn chưa có nhà thầu để thi công. Trong lúc tìm nhà thầu đủ năng lực, chủ đầu tư là Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, ACV, vừa xin chính phủ cho phép xây dựng gói thầu nhà ga hành khách từ 33 tháng lên 39 tháng, kéo dài đến năm 2026 để có thời gian xây dựng và chạy thử nhà ga hành khách. Về lý do dự án chậm tiến độ, ACV cho biết đã phê duyệt tổng mức đầu tư dự án, dự án thành phần 3, gồm có giả phá bom mìn, xây rào, sàn nền, móng cọc trên 98.500 tỷ đồng. Trong đó, công trình nhà ga hành khách có giá trị gần 35.000 tỷ đồng, phải hủy thầu vì nhà thầu không đáp ứng được các tiêu chuẩn đặt ra. Cũng theo ACV, gói thầu làm nhà ga sử dụng nguồn vốn trong nước là chưa có tiền lệ. Việc đấu thầu quốc tế theo các quy định sử dụng nguồn vốn trong nước cũng gặp những hạn chế do vướng mắc giữa quy định trong nước cùng các thông lệ quốc tế. Cụ thể, quy định mẫu hợp đồng các gói thầu sử dụng vốn trong nước có điều khoản giá trị quyết toán là giá trị sau khi được kiểm toán nhà nước, thanh tra chính phủ thực hiện kiểm toán, thanh tra. Trong khi đó, với các nhà thầu quốc tế, giá quyết toán gói thầu dựa trên quá trình thương thảo hợp đồng. Mặt khác, theo ACV, do thời gian thực hiện gói thầu 33 tháng cũng là một thách thức rất lớn cho các nhà thầu quốc tế và trong nước bởi các dự án nhà ga có cùng quy mô trên thế giới có thời gian thi công từ 45 tháng đến 60 tháng. Không chỉ nhà ga hành khách, việc thi công các công trình hạ tầng xã hội ở khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn cũng vẫn còn nhiều hạng mục giang dở. Theo đó, dự án hạ tầng xã hội ở khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn cho người dân nhường đất làm sân bay. Có 11 gói thầu là các công trình trường học, trụ sở ủy ban xã, trung tâm văn hóa. Tuy nhiên, nhà thầu thi công ở 6 gói thầu, 5 trường học và một trung tâm văn hóa đang thi công giang dở, chậm tiến độ. Sau khi được nhắc nhở nhưng vẫn không thi công, nhà thầu này đã bị chấm dứt hợp đồng. Ban quản lý dự án cũng đã làm việc với ngân hàng bảo lãnh cho nhà thầu để thu hồi tiền tạm ứng hợp đồng các gói thầu nhưng đến nay vẫn chưa nhận được. Thông tin về phương án khởi động lại 6 gói thầu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đang thực hiện các thủ tục thông báo chấm dứt, thanh lý hợp đồng với nhà thầu thi công để lựa chọn lại nhà thầu đảm bảo hoàn thành các công trình giang dở trong tháng 8 năm 2023. Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo sinh kế ổn định cho người dân nhường đất xây sân bay cũng đang bị tắc. Ngoài hạng mục chính là sân bay, thì hai tuyến đường kết nối cũng hết sức quan trọng. Hiện tại đang chờ bàn giao mặt bằng hai tuyến đường kết nối này. theo Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành. Riêng phần đất làm sân bay giai đoạn 1, tức là khoảng 1.810 hecta, đã bàn giao cho ACV hơn 98% diện tích và phần diện tích còn lại là 722 hecta, nơi tập kết đất dồi dư, còn trên 35 hecta chưa bàn giao. Ở phần đất giai đoạn 2, huyện đang tổ chức thu hồi đất gần 1.945 hecta và đã bàn giao cho ACV hơn 102 hecta. Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành cũng đã phê duyệt tái định cư cho 3.929 hộ, đồng thời hỗ trợ tiền thuê nhà cho 1.952 hộ dân đã di rời ra khỏi dự án sân bay chờ ổn định chỗ ở. Riêng hai tuyến giao thông kết nối vào sân bay, tuyến số 1 dài 4,28 km, kết nối với quốc lộ 51 và tuyến số 2 dài 3,5 km, kết nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành dầu dây Ủy ban nhân dân huyện Long Thành đã giải phóng mặt bằng khoảng 128 hecta, ảnh hưởng đến phần đất của 766 hộ dân. Địa phương này đang kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất để bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 456 hộ dân. Trong khi đó, ACV cho hay đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật hệ thống giao thông ở hai tuyến kết nối trên. Đây là hai tuyến đường công vụ chính phục vụ chuyên trở vật tư, vật liệu và các thiết bị thi công chính cho công trường thi công sân bay. Tuy nhiên, việc thi công hai tuyến giao thông này có thể chậm vì vướng mặt bằng làm ảnh hưởng đến công tác thi công các hạng mục chính như nhà ga hành khách và khu bay.